bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và thử những cái tính năng của bếp để các bạn xem bếp này thì tôi đã bọc lại lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột chạy vào phá dây điện bạn có thể nắm rõ hơn những thông tin của bếp khi mà tôi giới thiệu cho các bạn xem á thì các bạn có thể ấn vào nút phụ đề tiếng việt ở phía dưới bếp này có hai cái đầu chia lửa có hai cái nắp bằng cái nắp luôn nè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 dù công tắc có đang bật để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn thì bếp này chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cục nguồn 3V như thế này đây các bạn có thể cắm trực tiếp vào bếp và điện 220 220 ở nhà để sử dụng bên phía bên tay trái chúng tôi là cắm một cái đầu dây sạc các bạn chỉ cắm cục duy nguồn vào rồi cắm vào ổ điện để sử dụng thôi rất là đơn giản và hiệu quả bếp là sử dụng nguồn 3V bình thường này cái cục bồn ba bồn này á, nó lợi một cái chúng ta không cần sử dụng pin chúng ta cứ cắm trực tiếp vào cái ờ, bếp và ổ điện để xài thôi các bạn đừng có lo về chiều dài của con dây sạc này vì con dây sạc này nó dài tới ba con ờ, dây nguồn này nó dài tới 3 mét luôn chúng ta có thể thoải mái sử dụng ở những ờ, vị trí bếp xa ổ điện nhưng mà bếp này nhưng mà cái cục nguồn 3V này nó có một cái nhược điểm á, là khi mà các bạn sử dụng mà, mà vô tình nó bị cúp điện thì chúng ta không có điện để sử dụng thì để khắc phân phục vấn đề đó thì chúng tôi có kèm cho các bạn một cặp pin dự phòng đây là pin nội địa nhật một cặp như thế này á các bạn có thể sử dụng với bếp này được khoảng 5 tháng các bạn chúng tôi tặng các bạn một cặp này để các bạn có thể ờ, cất đi để dành khi nào mà cúp điện đó chúng ta có thể mang theo mang ra để sử dụng còn bình thường thì chúng ta sử dụng cái cục nguồn 3V này nếu mà các bạn muốn mua thêm chúng tôi cũng có bán một cặp pin như thế này là 50.000 một cặp đây là xin pin zin theo bếp từ bên Nhật về pin nội địa Nhật sử dụng rất là tốt một cặp như thế này sử dụng với bếp này được khoảng 5 tháng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 nó chỉ có chức năng rang đồ khô ở bên phía tay phải của tôi đây như tôi giới thiệu ở bếp có que cảm biến thông minh đáy nồi này nó tiếp xúc với đáy nồi có nhiệt độ là từ 250 độ trở lên thì nó sẽ khóa ra vì thế khi mà các bạn rang những loại thực phẩm khô mà cần nhiệt độ cao á các bạn bấm dưới lúc này trong vòng 3 giây để nó sáng đèn lên và nó kêu píp píp thì uh, ờ, que cảm biến nó sẽ tự động tăng mức hạn của nó từ 250 lên hơn 300 độ C